thanh niên hôm nay đã ngon nghét ba mươi rồi sáng mua năm nghìn rồi tôi ba nghìn trà đá anh luôn luôn on phay để biết hết chuyện trên đời đang cái test bình thường cũng phải cần nghìn like anh thanh niên hôm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm anh nói anh còn nhỏ nên đã biết là transar. tim trên đường Sự soạn sang đến tận trưa Tóc tai vuốt ngược bảnh như đan trường Nhưng mà anh không tính hay ngại Tụi con cái cứ lại làm quen Chẳng qua là anh không thích Chứ một khi nhích thiếu gì mà em Chuyện ngày xưa ghê thế nhỏ Sao mấy năm vẫn như thế này Chuyện thật hay